Xin chào cô và các bạn. Hôm nay mình sẽ đại diện cho nhóm 3 thuyết trình về những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi và mình sẽ đại diện cho nhóm 3. Xin mời cô và các bạn lắng nghe. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu chung. Đầu tiên là giới thiệu về tác giả là Nguyễn Thi sinh năm 1928, mất năm 1968. Tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca. Ca bút danh của ông đó là Nguyễn Ngọc Tấn, quê ông ở Nam Định. Rồi ông viết xuất thân trong một gia đình nghèo cha mất sớm mẹ đi bước nữa nên vất vả vả tuổi nhục từ nhỏ à, năm 1945 thì ông tham gia cách mạng mạng và gia nhập lực lượng vũ trang năm 1954 ông tập kết ra Bắc và công tác ở tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1962 là trở lại chiến trường miền Nam năm 1968 mà hy sinh ở mặt trận Sài Gòn và chúng ta sẽ sang về sự nghiệp văn học á, là a là phong và là những tác phẩm chính á, là Nguyễn Thi sáng tác trên nhiều thể loại như truyền ký tiểu thuyết và ông đã để lại nhiều tiêu những tác phẩm tiêu biểu như Hương làm nội năm 1950 và truyện mật ký năm 1978 và chúng ta sẽ sang phong cách nghệ thuật của ông á, là với năng lực phân phân tích tâm lý nhân vật vật sắc sảo văn văn phong vừa đậm thắm chất trữ tình tình vừa ừ. giàu chất hiện thực có khả năng năng tạo tạo nên những nhân vật cá tính mạnh mẽ ừ. mang đậm tính cách nam mộ thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu chung và a là xuất xứ và hoàn cảnh ra đời là, là viết năm 1966 giữa những tháng ngày ác liệt chiến tranh chống Mỹ và sau đó thì in trong tập truyện với ký ký xuất bản năm 1978 vừa qua phong cách nghệ thuật của ông á, là phong cách nghệ thuật với năng lực phân tích tâm lý nhân vật và sắc sảo sảo với phong với, với phong văn vừa đậm đạm thắm với trữ tình vừa giàu chất hiện thực có thể nâng tạo nét giữa nhiều nhân vật cá tính là làm nên một những nhân vật cá tính tính tạo nên những nhân vật mạnh mẽ mang đậm tính cách nam bộ và chúng ta sẽ sang các nhân vật á, và việc và chiến thì với những nét điểm chung giống nhau á, là hai chị em đều đều rất trẻ nên tính tình ngây thơ hồn nhiên và dễ thương dẫn nhau chuyện bắt ép đánh tàu giặc giành nhau đi tòng quân và hai cãi nhau và cùng cùng sinh trưởng trong một gia đình đình cùng hoàn cảnh số phận nên cả tâm lý và tính cách rất rất là giống nhau rồi cùng và cùng ước nguyện nguyện được cầm súng đánh giặc để trả thù cho ba má rồi dành nhau đi tòng quân cùng ý nghĩ để khi khiên bàn thờ sang gửi nhà chú Nam để chị em đi đánh giặc rồi cả hai đều giống nhau ở tấm tấm lòng thương yêu cha mẹ lòng căm thù dạt dạt sâu sắc tình cảm nung nấu hôn đúc thành ý chí sắt đá th thành lòng quyết tâm cao dù còn nhỏ tuổi nhưng hành động của họ thật đáng khâm phục à, hai chị em bắn được tàu chiến của giặc trên sông Đinh Thủy Đinh Thủy Thủy khi đi chiến đấu chiến là tiểu đội trưởng gương mẫu việc phá được xe tăng của địch dù bị thương và hôn mê nhưng việc vẫn để tay lên và ừ. cầm súng sẵn sàng chiến đấu. Họ đều là những chiến sĩ dũng cảm gan góc lập được nhiều chiến chiến công. Và bên cạnh những tính cách giống nhau thì sẽ vẫn còn một tính cách một số tính cách khác nhau á. Nhau á, đầu tiên đó chính là chiến. Chiến thì chiến có có cái gan góc kiên định của một người phụ nữ Nữ ngồi đánh vần cuốn sổ gia đình từ trưa đến tối, kiên quyết dành em đi tòng quân, chuyện nói với em như một lời thề nếu giặc còn thì tao mất, vậy à. Ngoài khát vọng mục đích quyết tâm bên kiên cường chiến đấu hành động này còn biểu hiện tấm lòng người chị thương em đảm đang tháo vát sắp xếp chuyện gia đình trước khi hai chị em đi tòng quân nét tính cách riêng của người con gái mới lớn hồn nhiên dễ thương thích soi gương rồi mình qua nhân vật biệt ừ. thì là tính cách hiếu hiếu động thích bắt ép bắn bắn chim câu cá tính cách hiểu thẳng và dành với chị cái gì thì dành cho bằng được và hồn nhiên với ừ. vô tư tranh chị đi tòng quân chuyện trong gia đình thì phó ừ. mặc cho chị trong đêm trước lúc lên giường chiến đang bàn tính thì Việt Âm từ ừ một lúc đó đã ngã ngay vào ngủ khò khò. Và tính với tính cách trẻ con thì đi một bộ đội còn dắt thêm cái nã thun trong người rồi đi đánh giặc không sợ giặc không sợ chết chỉ sợ ma rồi muốn giữ kính chị không cho đồng đội biết vì sợ mất chị và nhóm em sẽ phân tích về nhân vật là gọi là nhân vật chúng nam nha là à, chú Nam là là kết tinh của truyền thống anh hùng bất khuất đánh giặc của của cứu nước trong bãi và chú còn đầu đầm của khói lửa những ngày chống Pháp. Chú hay hò tiếng hò của chú như một hiệu lệnh, một lời thề, một lời nhắn nhủ. Chú giữ gìn cuốn sổ gia đình như một bảo vật và chú Năm là người châu trọng đạo nghĩa mang tính cách Nam Bộ rõ nét và thể hiện tình yêu nước trong và trong đạo lý trong lời nhắn nhủ chiến và việc rồi ờ, là chuyến này ra đi chân trời mặt biển phải học chúng học bạn đứa nào mà trốn về là tao chặt đầu sẵn sàng cán đáng công việc gia đình để hai chị em chiến yên tâm tầm quân chú chú à, khẹt chiến việc nhà nhà nó thu được à, được gọn thì việc nước nước nó mở được rộng gọn bề gia thất động về bề nước non lời khen mang âm vang của đạo lý trao dù chỉ được khắc họa vài nét nhân nhân vật chủ năm hiện lên song sống động có linh hồn một tâm hồn trung nghĩa phóng khoáng à, trọng đạo nghĩa có cá tính riêng về đặc biệt là ừ. ở với chú kết tinh là truyền thống anh hùng đẹp đẽ của gia đình và dân tộc và qua tác phẩm thì tác giả muốn gửi gắm á, đầu tiên là tinh thần dân tộc sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm và đến là những người con trong một gia đình thì nông dân Nam Bộ có truyền thống yêu nước, căm thù giặc thủy chung song sắc với quê hương và sự gắn bó sâu nặng giữa tình cảm gia đình với tình yêu nước giữa truyền thống gia đình với truyền thống dân tộc đã làm nên sức mạnh tinh thần to lớn của người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi thì chúng ta sẽ có nghệ thuật á đầu tiên á, là là mang đậm chất sự thi thi đề tài nhân vật vật ngôn ngữ các chi tiết cuốn sổ cuốn cuốn sổ làm cảnh công thù giặc sâu sắc sát thủy chôn chôn sâu sắc với quê hương thứ hai là ngôn ngôn ngữ mộc mạc tự nhiên giàu hình ảnh và đậm chất nam bộ thứ ba là nghệ thuật thuộc khắc họa tính cách của nhân vật sinh động và khách quan thứ tư là nghệ thuật kể chuyện đoạn đà theo mạch mạch và hồi tưởng tưởng của nhân vật vật nên có sự tự nhiên không không bị phụ thuộc vào các yếu tố của thời gian. Trên đây là toàn bộ những gì em phân tích về những đứa con trong một gia đình của Nguyễn Thi. Thì cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Xin chào cô và các bạn.